Hội diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên quần chúng là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đến từ 16 cụm giáo dục trên địa bàn huyện với 17 chương trình nghệ thuật. Mỗi đoàn tham gia biểu diễn một chương trình văn nghệ với thời gian không quá 25 phút. Các tiết mục trong mỗi chương trình được thể hiện dưới nhiều hình thức ca múa, hát, biểu diễn nhạc cụ với nội dung ca người Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước – tình cảm về thầy cô và mái trường. Đặc biệt nhiều tiết mục được đầu tư hoành tráng, giàn dựng công phu, tạo ra được sự bất ngờ lớn với ban giám khảo và người xem. Đơn vị vùng 3, vùng sâu, à, các thầy cô giáo, các em học sinh rất là khó khăn vất vả và cũng đã dựng được lên có những chương trình rất là tốt. Đấy, mặc dù là tự biên tự diễn nhưng mà thật sự là chương trình rất là tốt và để lại ấn tượng cho ban giám khảo các cái nội dung về à, hòa tấu rồi độc tấu rồi là à, thanh nhạc có đơn ca song ca rồi là hát múa các thứ là đều rất là đầy đủ và phong phú các cái bài múa độc lập đều có chuyên môn rất là tốt và hát múa thì đều có sự hoành tráng Đấy, nói được về à, quê hương đất nước rồi là về mường la rồi là về ngành nhà giáo đấy rất là đầy đủ và có cái một cái màu rất là tươi sáng mình có thể thấy là Ờ, mặt bằng chung của huyện hiện nay là rất là tốt mặt bằng chung ờ, của nghệ thuật quần chúng ở huyện so với cả tỉnh thì hiện nay mình rất là tốt đấy. Thông qua hội diễn, mỗi cán bộ giáo viên và học sinh đã được thể hiện năng khiếu, tài năng trong văn hóa văn nghệ, đồng thời là dịp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trường trên địa bàn huyện, từ đó nêu cao lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực vượt qua khó khăn, phân đấu thi đua dạy tốt học tốt, cũng đã từ rất lâu rồi, thì ờ, Ủy ban dân huyện Mường La như phòng giáo dục ờ, và đào tạo huyện Mường La tổ chức cho ờ, các thầy cô giáo và các em học sinh chương trình giao lưu nghệ thuật rất bổ ích thân các đơn vị trường hoặc xã Mường ba đơn vị trường công chúng tôi đã rất nỗ lực chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để mang tới hội diễn nghệ thuật qua đó thì tạo thêm động lực sau những giờ học giờ dạy căng thẳng góp phần nâng cao chất lượng ờ, giáo dục toàn diện của đơn vị nhà trường cũng như của huyện Mường Lai nói chung. Để có được các tiết mục hay đặc sắc ấn tượng đối với ban tổ chức, ban giám khảo cũng như khán giả đến xem cổ vũ, các cụm giáo dục trên địa bàn huyện đã lựa chọn các ca khúc sát với chủ đề để giàn dựng bố trí thời gian luyện tập hợp lý mà không làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường. Do vậy, hầu hết các tiết mục tham gia biểu diễn đều thể hiện đúng yêu cầu, nhiều tiết mục được đầu tư hoành tráng, giàn dựng công phu, được ban giám khảo đánh giá cao. Sau một ngày làm việc à, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và công tâm khách quan, thì à, ban giám khảo cũng đã xem xét và đánh giá rất là cao về à, các cái tiết mục tham gia. Trong đó thì có những tiết mục thì được đầu tư khá công phu và nhiều tiết mục Ờ, các cái chủ điểm thì ờ, rất là phù hợp so với yêu cầu của ban tổ chức ừ, đặt ra và đặc biệt thì có nhiều tiết mục được ờ, ban giám khảo đánh giá rất là cao à, với những cụm trường ví dụ như là mường bú rồi thị trấn à, và trường lao à, pitong rồi các đơn vị à, trường vùng cao thì bao gồm có ngọc chiến trường công trường ân thì là những cái đơn vị mà có nhiều tiết mục rất là xuất sắc Thông qua hội diễn, ban tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc và các chương trình đặc sắc nhất tham dự hội diễn cấp tỉnh thời gian tới. Đồng thời, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại đêm công diễn tại quảng trường trung tâm huyện vào tối ngày 20 tháng 11 tới đây.